chào các bạn thì bây giờ này à, mình với bạn tiến sẽ đi bắt cái tổ chim trích các bạn hồi nãy à, bạn tiến à, có đi xịt cá bạn tiến thấy ở dưới đây có cái tổ chim trích mà nó nở rồi nó nở được khoảng mấy con rồi giờ mình lại đẳng mình à, mình xem coi mình bắt gì mình nuôi diện tích này nó khôn lắm các bạn ơi một chạy quá trời Ờ, chim trích mà thì chim trích con đó, nó rất là khôn mình bắt gì mình nuôi từ nhỏ các bạn mình nuôi nó từ nhỏ là nó đi theo mình luôn á mình cho nó ăn rồi mình cho nó tắm rồi nó đi theo mình luôn mình mình đi đâu là nó đi đó luôn á nãy bằng tiếng nó thấy bằng tiếng thấy ở dưới, dưới, cái đám ruộng này nè trời ơi cà phê nhỏ <laughs> có cá không vào sao có cá không nhăn lưới đâu nhăn lưới đâu chỗ nào văn văn đám nào văn văn văn đám nào đúng là muốn hả muốn đây hả là cái chỗ ngay ờ, cầu mã hả ờ má dân lưới tôi tưởng đâu ông ông dân lưới ông ông nói không ờ, cảm nha ờ, chú xuống gà lưới dọt giờ luôn ủa sao qua hôm qua tôi kiếm mày quá trời luôn thấy mày đâu qua quay bán hả qua nó bán số đâu mày thấy đâu tiếng này tiếng cái gì cái gì cái gì cái nó chạy chết bự rồi tiếng ơi con mà con lớn rồi

đâu tỏ đâu hồi nãy mới nói tỏ đâu yeah. kìa kìa kìa ăn kìa ờ. con rồi đó các bạn nó nở hết con rồi các bạn ơi con vỏ nó nở mấy cái mấy con rồi ủa con này mới nở à nó mới nở Mình nở mấy con rồi chứ không con đâu nở mấy con rồi nè các bạn nó nở rồi nè các bạn cái này nó nở được mới có con con cái này nó mới nó mới nở thì tiếng ơi nở có có nở con đi rồi luôn nữa đi rồi luôn đúng rồi mấy trứng này nở hết rồi chứ cầm nha heo à? rồi gần nở rồi cầm nha heo cầm coi thử coi ồ cái này lẫn cần nở rồi nó nhẹ lắm rồi cái này để ngày mai nở à này các bạn ở đây con con nó nên uh, con con nó mới nở được khoảng cỡ mấy tiếng đồng hồ nè bây giờ còn bốn trứng này là nó nhẹ hiệu luôn á nó nhẹ hiệu luôn á là nó chuẩn bị à, nó nở luôn rồi đó chừng ngày mai là nở à mấy cái trứng này là mấy cái trứng này là nó nở trước rồi nè tức là cái ổ này là nó nở khoảng cỡ hai ba con con chim mẹ nó dẫn đi rồi bây giờ con à, còn có một con này nó mới nở sau nè chỉ còn bốn trứng này nữa bốn trứng này là, là nó gần nở hết rồi nó nhẹ rồi nhẹ nhiều là, là nó cần nở rồi bây giờ ờ, mình bắt về mình bây giờ mình bắt cái tổ này về mình ấp thôi giờ mình đem về nha Thank you. kêu kìa này hồi nãy nè nó bị mưa nên nước nhem mà giờ về nhà mình ấm lại nó giờ về nhà mình mới lấy đèn ấm nó con này chưa đi được mới nở à đây à, mình về à, tới nhà rồi nè này à, hồi nãy mình có ra ngoài ruộng mình hốt ờ, nấm rơm mình làm cái tổ cho nó cho nó nằm nha hồi nãy này nó à, bị mưa nè giờ à, mình bỏ vô cái tổ này mình ủ nó cái này mình để một lát cho nó khô thôi à mình để một lát là nó khô thôi còn mấy cái trứng hồi nãy là bốn trứng thì bây giờ mình sẽ đi xuống sau nhà mình ngay chỗ mà chuồng gà mình á nó có mấy con gà tre mình sẽ trộn ờ, trứng ờ, chim tích với trứng gà tre để cho con gà tre nó ấp thì mấy trứng đó là mình cầm lên nó rất là nhẹ rồi mình đón ờ, tầm chừng khoảng ngày mai hoặc ngày mốt là trứng đó nó nở thôi bây giờ mình đi xuống nhà sau mình trộn trứng chim tích vô cái tổ gà tre nha các bạn giờ mình đem vô mình để cho con gà tre nắp cái cột để đi được vậy nó có cái hơi gà nở nở à cái canh mai cái canh ta bắt cái ờ, tổ này nè à. cái này là tổ của gà tre bây giờ ờ, mình sẽ trộn cái trứng ờ, chim chích nãy mình bắt á mình vô uh, chung với uh, trứng gà tre này mình cho nó ấp đây uh, để ngày mai hoặc ngày mốt mình sẽ cho các bạn xem uh, kết quả nha giờ mình ra ngoài đây mình xem cái uh, mấy cái trứng hôm qua mình ấp coi nó nở không các bạn ừ. đây nó nở rồi nè thì đó nó nở đó các bạn cái này nó mới nở được một ờ, con rồi các bạn ơi cái này là gà tre nắp nha gà tre nắp đây cái này nó nở được một con rồi các bạn bây giờ còn ba trứng nữa chắc ờ, ba trứng này tầm ngày mai nó mới nở từ từ từ quá bây giờ nó cái trứng ờ, mà nó nở được một con đó à, trứng này nó già hơn chút nó nở rồi nè bây giờ mình sẽ bắt nó ra mình bỏ vô cái chung với cái con hôm qua nha để một lát gà tre nó vô nên là nó đạp chết cái này hỏi con này bự ha ừ. cái con ờ, nở hôm qua nè các bạn con nở hôm qua đây nó hơi nhỏ nè con này nó hồi qua nó nó nhỏ xíu à nó bự rồi nè nó nở rồi thôi giờ mình ờ, đeo vô nhà mình phơi nắng chút xíu các bạn để cho nó có nắng nên cho nó khỏe nóng con gà mẹ nó không lẹ nó lẹ khô cái này là mình để à, ở đây cho nó à, tắm nắng một xíu để cho nó khỏe chút đây các bạn ơi mấy con này à, bây giờ nó à, được à, một ngày tuổi rồi các bạn bây giờ nó hơi cứng rồi nè giờ mình sẽ cho nó ăn các bạn ơi thì mình nó ăn cũng đơn giản lắm đây mình cho nó ăn bằng thức thức gạn á nhỏ nhỏ này nè giờ mình cho nó vô miếng nước đó nước để mình tán nó ra cho nó cho nó nó mềm lại giờ mình đem nó ra các bạn nó tự mổ luôn á thấy không thôi mình đút nó cũng được này, mình cho nó tự mình cho nó tự mổ các bạn thôi mình, mình dùng cái que nè mình à, mình khiêu thức đút cho nó ăn nè nó mổ nè nó, nó cắn rồi nó cắn nhau à vô mâm đi vô mâm vô mâm đá nhau kìa nên <laughs> các bạn thấy nó dễ thương không nè đáng đấy nó mổ không đó đó đó nó mổ đó, đó nó mổ đó cái loại này nè mình nuôi à, nó từ nhỏ này nè là nó khôn lắm mai mốt qua là nó sẽ à, nó quen mình là nó đi theo mình không à này nó no hay vậy trời nó cắn nó đá lộn mà nó ăn rồi đó đây mình cho nó ăn cũng ít thôi các bạn mình cho một ngày mình cho nó ăn khoảng cỡ ba lần thôi hoặc bốn lần sáng trưa chiều chứ mình cho ăn quá là nó thừa đạm nó bị tiêu chảy nó chết cái này mình nuôi ờ, nó khoảng chừng cái hai tuần nữa là nó lớn à cái loại này là nó ờ, nó lội nước dữ lắm nó ở ngoài đồng ờ, ngoài đồng hoang á ở cỏ ở lùm á nó cắn này nó cắn này nó cắn này nó cắn này. nó sung không tháng hai nãy sung không nó cắn nó giỡn à luôn phải không ăn đó rồi chừng nào nó ăn xong mình cho nó ờ, tắm các bạn ơi nó lội lụi lắm nè bên đây ờ, bên đây mình có chuẩn bị cho nó một thau nước nè các bạn bây giờ nó ăn xong mình sẽ thả qua đây mình cho nó lội nha rồi bây giờ mình sẽ cho nó ờ, bơi nha các bạn đó ờ, em rớt rồi cái loại này là cái loại mà nó mới áp nở ra khoảng cỡ ba bốn tiếng là nó ờ, đi theo mẹ à mẹ nó dẫn đi ờ, lội xuống nước à đi kiếm ăn các bạn thấy thấy nó loại không đó, nó uống nước luôn đó mình cho nó ăn nữa nè vừa uống nước vừa ăn luôn no rồi con này chưa no nè rồi à, cái này à, mình à, để à, khoảng một tuần nữa là mình sẽ quay cho các bạn xem cái à, mức độ à, lớn của nó như thế nào này nó lớn cũng nhanh lắm các bạn ơi một tuần sau là nó hơi to lên chút xíu rồi đó lông nó dài ra chút xíu rồi đó lỗi kìa cái loại này nó khôn lắm các bạn mình nuôi nó mình quen hơi đó là nó đi theo mình không rồi một tuần sau mình sẽ quay cho các bạn xem ờ, coi nó nó lớn nhanh như thế nào nha giờ thì ờ, video của mình đến đây cũng xin kết thúc nha à, xin chào các bạn hẹn gặp lại